cuộc đời Mặt tân mạnh Đôi giúp là Đôi mắt ổ là Tạm tổng gắn lưng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không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 vui Đúng là cá trụ cá ư đấy Jun dah cah. Gerak cái mà này quay như một cảnh nó ôi nhưng mà dòng hàng đất nó không bạc lại mình vẫn mãi nó chụp hình toa vậy nè ấy là mãi cái kia là ôm không rồi còn cười tiền kia ngạ oanh ơi còn cười tiền kia đấy à Sai, mano, não sei.